99% những người kinh doanh online thì đều đang làm như vậy. Bán, bán, bán thì có nghĩa là chán, chán, chán. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Dung Happy. Nếu như các bạn đang là những người à, kinh doanh online hay là đã kinh doanh nhưng không biết cách tiếp cận khách hàng mới ở đâu, hãy lựa chọn một cái kênh nào phù hợp trong thời điểm hiện tại thì hãy xem hết video này nhé với hơn 5 năm kinh nghiệm kinh doanh online và xây dựng đội nhóm hàng trăm người thì trong video này Dung sẽ chia sẻ với các bạn những bí quyết để chọn kênh bán hàng phù hợp giúp cho các bạn ra đơn một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Và hãy nhớ rằng ở lại đến cuối video Dung sẽ cho các bạn một món quà vô cùng tuyệt vời Nhớ ở lại, nhớ ở lại nhé Và bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi Ok, hãy bắt đầu với kênh đầu tiên đó chính là trang Facebook profile cá nhân Chắc chắn rằng nhiều bạn cũng đã nghĩ đến cái cái kênh này đầu tiên đúng không ạ? Bởi vì cái trào lưu bán hàng online trên mạng thì đang rất diễn ra rất là sôi nổi trong những năm gần đây. Vâng và đây là một cái kênh vô cùng tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Tất cả mọi người hiện nay thì đều đang dùng Facebook cá nhân để uh, lên mạng và để uh, giết thời gian trong những lúc rảnh rỗi. Vì vậy đây chính là một kênh để có thể tiếp cận khách hàng của bạn vô cùng tốt. Tuy nhiên nếu như các bạn đang chọn đây là một cái kênh chính để bán hàng và phụ thuộc quá nhiều vào cái kênh này thì Dung khuyên chân thành các bạn rằng không nên đúng không ạ? Không nên bởi vì sao ạ? Bởi vì hiện tại thì Facebook bóp tương tác rất là nhiều Chính vì thế nên nếu các bạn đăng bài bán hàng Kể cả là các bạn đăng bài bình thường Thì cái lượt tiếp cận đến với khách hàng của bạn cũng đã ít hơn rồi Chứ đừng nói đến chuyện là các bạn đăng bài bán hàng Thì nó sẽ lại còn bị bóp tương tác kinh khủng hơn Và thứ hai là gì ạ? Thứ hai đấy là 99% những người kinh doanh online thì đều đang làm như vậy, đều đang đăng những cái bài bán hàng lên trên tường cá nhân của họ hàng ngày. Và bạn hãy tự tự đặt mình vào là một cái vai của một người khách hàng mà xem đúng không ạ? Nếu như chúng ta vào tường cá nhân của một ai đấy mà chỉ thấy một bài, một trang toan bài bán hàng kéo lên kéo xuống, chỉ thấy bán hàng Ờ, bán ờ, bán bán thuốc trĩ ờ, thì chỉ thấy nói trĩ trĩ trĩ đúng không ạ hay là bán bán bán kem kem bôi nách thì chỉ thấy là thâm thâm thâm thì nó rất là kinh đúng không ạ thế nên là bán bán bán thì có nghĩa là chán chán chán chính vì vậy nên hãy tận dụng trang Facebook cá nhân nhưng hãy sử dụng nó để xây dựng nhân hiệu hơn là bán hàng bởi vì khi đó bạn sẽ khác với đám đông còn lại và bạn sẽ gây được cái sự ảnh hưởng lên và chính cái trang Facebook cá nhân này sẽ là một cái điểm chạm vô cùng tuyệt vời để xây dựng cái nguồn fan cuồng của bạn, đúng không ạ? Vì vậy, Facebook cá nhân nhưng đừng quá phụ thuộc và hãy xây dựng hình ảnh ở trên đó các bạn nhé. Và kênh tiếp theo mà Dung muốn giới thiệu với các bạn đó chính là bán hàng qua video. Theo thống kê thì hiện nay người Việt Nam đang sử dụng 1 đến 2 tiếng mỗi ngày để xem các video trên YouTube và TikTok giống như là chồng dung ấy mỗi tối ngồi lướt điện thoại xem youtube chắc phải hai tiếng đồng hồ các bạn ạ đó thế nên các bạn hãy nhớ nhá đây là một cái mỏ vàng một cái mỏ vàng thực sự nếu như các bạn biết khai thác vậy thì làm thế nào để khai thác mỏ vàng này đúng không ạ đăng video về cái gì để thu hút được nhiều người xem nhớ nhá bạn đầu tiên bạn phải xác định được khách hàng tiềm năng của bạn là ai đúng không ạ nếu như khách hàng tiềm năng của bạn là phụ nữ thì họ đang có quan tâm tới những cái chủ đề gì đúng không ạ làm đẹp này nấu ăn này nuôi dạy con này, đúng không ạ? Rất là nhiều cái chủ đề mà họ đang quan tâm. Hãy nói về những cái chủ đề đấy, hãy nói về những chủ đề đấy. Tuy nhiên những chủ đề đấy nó lại là rất là rộng đúng không nào? Vậy thì tìm ra những cái cái chủ đề nhỏ ở trong đấy để thực sự là thu hút người xem thì làm cách nào để có thể tìm ra những chủ đề đấy nhanh nhất? Thì Dung bày cho các bạn một mẹo nhé, một mẹo vô cùng hay, vô cùng hay luôn. Đó chính là hãy vào những cái người vào cái kênh của những cái người nổi tiếng ấy mà phục vụ chung đối tượng khách hàng của bạn ấy mà cũng cũng có những cái mặt hàng tương tự như bạn ấy và hãy xem những cái video mà đang có lượt view cao nhất của họ đúng không ạ để xem rằng là khách hàng tiềm năng của họ cũng chính là của bạn đang yêu thích về chủ đề gì thì chúng ta hãy nói về chủ đề đấy và đào sâu hơn nữa về cái chủ đề đấy để ra nhiều video nói về cùng với chủ đề đấy thì Dung chắc chắn rằng khách hàng của bạn sẽ vô cùng quan tâm à, à dung biết rằng là các bạn có một cái rào cản nữa à, biết làm chủ đề rồi nhưng mà sợ một cái nữa đấy là sợ là lên hình không đẹp này nói không hay này nên là không không dám lên bảo là tôi tôi tôi tôi chẳng có gì để tôi chia sẻ cả hay là à, tôi tôi có kiến thức chia sẻ rồi nhưng tôi sợ mặt tôi xấu rồi vân vân và vân vân đúng không ạ nhưng mà đừng quan tâm đến vấn đề này mọi người nhé hãy nhớ rằng ở những cái kênh bán ờ, những cái kênh tiktok bây giờ đang rất là thịnh hành thì mọi người đều làm clip một cách vô cùng sơ sài và hình ảnh cũng không không không quá chỉn chu không quá đẹp đẽ đâu ạ nhưng quan trọng đấy là cái nội dung chúng ta truyền tải tới khách hàng thì các bạn hãy nhớ kỹ điều này nội dung đúng không ạ nội dung bối cảnh nội dung thì nó quan trọng hơn là cái việc bạn chỉn chu hay không ăn mặc có đẹp hay không nói có hay hay không quan trọng là cứ làm dần đi làm dần đi thì các bạn sẽ nâng cao được cái chất lượng của mình đúng không ạ đó vậy thì đấy là cách tìm video và cách làm video còn cách bán hàng qua video như thế nào đúng không ạ khi mà các bạn đã chia sẻ được những giá trị rồi khi mà các bạn đã trao đủ những cái điều tuyệt vời đến với khách hàng tiềm năng của các bạn rồi thì chắc chắn rằng các bạn đã có một cái lượng fan cuồng nhất định rồi và khi đó các bạn sẽ dễ dàng bán hàng thông qua việc quảng cáo từ YouTube này hay là à, quảng cáo từ những cái nhãn hàng tài trợ này đúng không ạ? Hoặc là các bạn sẽ dẫn những cái đường link từ YouTube trong cái phần comment ấy ạ hoặc là trong cái phần mô tả ở dưới video ấy về những cái trang bán hàng của mình để các bạn có thể bán hàng cho những cái fan cuồng của mình và họ sẵn sàng mua luôn bởi vì họ cực kỳ yêu quý bạn đó đó chính là cách làm video và cách bán hàng trên các nền tảng video đúng không ạ chúc các bạn thành công và hãy nhớ nhớ nhớ thật kỹ rằng là phải làm video không cần quá chỉn chu cứ bắt đầu đi và hãy trao giá trị thật nhiều cho đối tượng khách hàng tiềm năng của bạn nếu như một ngày các nền tảng như Facebook, YouTube hay TikTok biến mất thì các bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Và Dung đã gặp tình huống đấy khi mà Facebook Pop tương tác Lúc đấy mình thực sự là hoang mang, hoang mang thật sự luôn các bạn ạ Bởi vì trước nay tất cả các khách hàng của mình đều ở trên Facebook Và mình đều đang làm rất là tốt Thì bây giờ một bài viết của mình còn không đến nổi là một vài cái like Cực kỳ hoang mang Nhưng chính lúc đấy Dung mới nhớ lại rằng là À, các doanh nghiệp truyền thống họ làm gì có công nghệ gì đâu đúng không ạ? Từ trước đến nay kinh doanh buôn bán nó vẫn diễn ra và mọi thứ nó vẫn diễn ra tốt đẹp bởi vì họ có một cái kênh khác đó chính là kênh offline và chính vì quay lại cái kênh offline này mà một cái kết quả bất ngờ đấy là doanh số của Dung tự nhiên lại tăng gấp 2, gấp 3 lần bởi vì kênh offline này vô cùng tuyệt vời các bạn ạ nó không bị phụ thuộc vào bất cứ nền tảng nào và nó cho mình một cái cái gọi là cái mối quan hệ những cái cái khách nguồn khách hàng tiềm năng vô tận và thứ hai nữa kênh offline kênh bán hàng truyền thống bán hàng trực tiếp thì giúp cho chúng ta tương tác trực tiếp với khách hàng Chính vì vậy nên là cái khả năng chốt sale hay là cái độ tin tưởng của khách hàng đối với chúng ta lại được tăng lên hơn rất là nhiều so với những kênh online. Vì thế, hãy đừng bỏ qua kênh offline các bạn nhé. Vậy thì có những kênh offline nào ạ? Thứ nhất, các bạn có thể sử dụng kênh bạn bè và người thân. Đây là một kênh rất tốt nếu như chúng ta mới bắt đầu bán hàng thì chúng ta hãy cho những người thân bạn bè của chúng ta trải nghiệm sản phẩm của chúng ta bởi vì họ tin chúng ta mà đúng không ạ? Thế nên là họ sẵn sàng dùng sản phẩm của chúng ta. Và khi đó thì chúng ta sẽ có được những feedback rất là tuyệt vời để support cái việc bán hàng của chúng ta trên nền tảng công nghệ đúng không ạ? Hay là à, họ sẽ giúp cho chúng ta à, xin những cái lời giới thiệu à, của những cái người thân, những người bạn bè của họ nữa trong cái vòng quan hệ ảnh hưởng của họ đúng không ạ? Thế nên đây là một cái kênh vô cùng tuyệt vời Nếu mà chúng ta mới bắt đầu bán hàng thì hãy tận dụng kênh này một cách triệt để và cách để tận dụng nó một cách triệt để đấy là hãy luôn có một cái mục tiêu để theo sát. Mỗi ngày các bạn hãy viết ra 6 người, 6 người có thể là bạn cấp 2 là đồng nghiệp là bạn đại học của bạn để chúng ta tiếp cận và chúng ta giới thiệu cho họ về cái cái công việc của chúng ta và cái sản phẩm của chúng ta đang kinh doanh. Và cái việc để giới thiệu như vậy làm thế nào giới thiệu cho hợp lý, làm thế nào để tiếp cận mọi người một cách nhiên thì Dung sẽ có một cái video riêng chia sẻ về điều này mọi người nhé Hãy nhớ xem nhé Đó, hôm nay Dung chỉ chia sẻ à, sơ bộ về những cái cách này thôi đúng không ạ? Đó, thì đấy là cái cách về bạn bè và người thân Cách thứ hai, cách thứ hai để bán hàng trực tiếp Đấy là chúng ta hãy đi thị trường Đi thị trường có nghĩa là chúng ta đi chào hàng ở những cái điểm bán mà họ có thể là bán được hàng của chúng ta Ví dụ như là à, các bạn đang kinh doanh về thuốc hoặc là thực phẩm chức năng đúng không ạ? Thì các bạn sẽ đi chào hàng ở những hiệu thuốc còn nếu như các bạn đang bán những cái đồ bỉm sữa đúng không ạ như là à, à, à, thức ăn cho bé hay là như thế nào đấy thì các bạn có thể là đến những cái cửa hàng mẹ và bé thì ở những cái nơi đấy một là các bạn có thể thuyết phục được người ta bán được hàng cho bạn thì quá tuyệt vời rồi bạn đã có thêm một nguồn thu nhập nữa chúc mừng bạn còn nếu như không thì các bạn cũng sẽ có những cái hình ảnh chụp cùng với hiệu thuốc hay là những cái cửa hàng mẹ và bé đúng không nào Vậy thì đó là những ảnh PR rất tuyệt vời để các bạn có thể đưa lên những nền tảng công nghệ đúng không ạ rồi đấy là cái kênh thứ hai mọi người nhé, đấy là chào hàng trực tiếp tại những điểm bán và kênh cuối cùng kênh cuối cùng mà dung giới thiệu với các bạn đó chính là kênh hội thảo nếu như công ty của bạn có tổ chức những cái hội thảo để đưa những khách hàng tiềm năng đến và giới thiệu về cơ hội kinh doanh về sản phẩm thì vô cùng tuyệt vời xin chúc mừng các bạn còn nếu như không thì chúng ta cũng có thể là tự tổ chức cho mình kết hợp cùng với một vài người bạn nữa và tự tổ chức cho mình những cái buổi à, nhỏ nhỏ như vậy chia sẻ cà phê thôi đúng không nào rất là nhẹ nhàng rất là ấm cúng và mời những cái người à, khách hàng tiềm năng đến những cái người quan tâm đến và chúng ta chia sẻ về một cái kiến thức gì đó mà sau đấy là có thể là lồng cái sản phẩm của chúng ta nào ta lồng cái sản phẩm của chúng ta vào đúng không ạ đó đấy là một kênh bán hàng nữa vô cùng hiệu quả và hôm nay thì dung đã à, chia sẻ với các bạn ba ba cái cách để chúng ta có thể đi bán hàng trực tiếp, đi bán hàng offline đúng không nào? Và trong những video tiếp theo thì Dung sẽ chia sẻ sâu hơn cách để có thể giúp các bạn tiếp cận từng từng từng từng từng đối tượng này một cách hiệu quả nhất, một cách dễ dàng nhất được không ạ? Và như vậy là trong video lần này Dung đã chia sẻ với các bạn ba kênh bán hàng để giúp cho các bạn bán hàng hiệu quả hơn. Thứ nhất đó là kênh à, bán hàng qua Facebook cá nhân. Thứ hai đấy là kênh trên nền tảng video như là YouTube hay là TikTok. Và thứ ba không thể nào bỏ qua được các bạn nhá Đó chính là kênh bán hàng trực tiếp, bán hàng offline và à, Dung sẽ có những cái video tiếp theo để chia sẻ chi tiết hơn về những cái cách thức để giúp cho các bạn à, đạt hiệu quả tối đa khi áp dụng những cái kênh này và như một cái lời hứa từ đầu à, video thì Dung cũng xin dành tặng cho các bạn một món quà vô cùng đặc biệt đó chính là cuốn ebook kể về hành trình kinh doanh cũng như là những cái mẹo để giúp cho các bạn khi kinh doanh online thành công hơn mà Dung à, tự tay viết ra và hãy nhận nó ở ngay dưới đường mô tả này mọi người nhé nhận nó ở ngay dưới này và chúc các bạn áp dụng thành công những điều này vào trong công việc kinh doanh của mình Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau Nếu như các bạn thích video vừa rồi thì hãy nhớ like và subscribe ngay cho Dung ở dưới nhé Và đừng quên bấm nút chuông để mỗi khi có video mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhìn thấy Dung Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha